Ok, xin chào bạn đã trên mình nha, mình là Jackie đây, hôm nay mình sẽ quay video thử trải nghiệm trái Blizzard Nhưng mà mình lại, nhưng mà mấy bạn đó đã trải nghiệm trái Blizzard là phải quay cái cảnh ờ, cày được trái quỷ không? Mình có biết cắt đoạn đâu Mình ờ, có tải phần mềm ờ, nào edit các video đâu, mình tải nên tải không được Nên mình phải cày chiều trước Yeah dạ nếu mà bạn muốn thì mình có thể học combo chép design nha bạn mà có cái uh, Sugita chưa có skill nếu mấy bạn muốn một combo học combo thì phải đợi cho Sugita full chiêu đã chứ mà bạn như này oh my god mỗi lần quay video mấy bạn xem mà thấy lắc thì thông cảm luôn nha vì mình chơi mình cũng thấy lắc nữa mà mỗi lần quay video nó lắc kinh khủng luôn á chứ bình thường nó không có bao lắc giờ tìm boss đánh nè mỗi lần té đó mình sẽ thử với boss nha, đây có chắc hảo hả? nè mình biết đâu ra mình móc từ chắc hảo hả không từ anh uh, à, Leatherman chứ đâu Slenderman rồi lắc rồi cha này mình muốn học combo với God với mình và So và crystal Katana nè nhưng mà mình không biết á combo mấy bạn có thắc mắc cái app này từ đâu ra thì mình mua nha mình mua từ Demon Store shop wow lát thiệt à mà có thể mình sẽ làm luôn video trải nghiệm trái portal nha bạn mình có cái ạc phụ nè thì uh, càng đó cũng Fuji mà Fuji portal thôi mình sẽ trải nghiệm luôn mình sẽ trải à, nhưng mà ở portal nó chơi phải học combo rồi à. nó có phải chế quỷ gì đâu hmm. lắc rồi lắc rồi bên bên chi về của ờ, trái Blizzard không được luôn trái này nó cũng hơi đờ mờ thằng kia năng ờ, nó sang multi mình nè category nè cái thằng category nợ mỡ cái hạt này các bạn mấy mình hơi bị cay một chỗ các bạn đó là hai kêu quan sát nó khá là hai kêu quan sát nó né đúng ba lần luôn tức là không có hai kêu cấp cao cái hai kêu quan sát không hề cấp cao wow ạt à, đồ xịn nhưng mà chủ nó không cay hai ký wow giờ là nếu mình chơi Blizzard nhưng mình đến đầu cuối cùng mình sẽ đánh ờ, bằng ờ, Sugita lý do là của boss đâu mà đánh thằng ờ, mấy thằng ấy boss đâu rồi đây mấy mà chơi mình thấy rất thông cảm luôn mình chơi mình thấy rất hơi bộ nè đó nó cực cực cực dữ chơi Blizzard thì, thì nó, nó rộng và nó rộng và đồ họa nó thì đó đó là tại sao càng lắc hơn nữa mình chơi bình thường không lắc bao nhiêu nhưng mà cái lúc quay video thì nó càng lắc hơn nếu mình thấy mình khổ không nếu, nếu mình thấy mình khổ thì hãy nhấn like subscribe cho mình đi à, nhưng mà cho mình nhiều view nữa để mình có thêm tiền nữa mà còn mua máy tính mới đi chứ máy mình nó giờ máy này cũ nó cùi quá mình sẽ dứt nó khi nào mà nó có ý mốt cuối cùng mình sẽ đánh vào Sugita mặc dù mấy bạn sẽ thấy có lẽ nó chết nó từ từ chết quên canh thời gian à mà chỉ có thể quay video tầm dưới 15 phút thôi nha quay lâu quá không được quay lâu quá thì ờ, chết ngõm thì quay lâu quá là không được đăng luôn chết Blizzard là chết Legendary mới được thêm vào đây Thế là có thể nói trái tuyết sẽ chắc chắn yêu hơn trái băng đúng không? Nhưng đúng rồi, nhưng mà trái bão tuyết ấy, thì là chuyện khác Nhưng mà là bão tuyết thì là chuyện khác Trong một Piece, trái bão trái tuyết nó cũng có skill bão tuyết Nhưng mà phải ở cái chỗ kín mít ấy, thì nó mới xài được Rồi ok, mình uh, sắp vào chưa ờ, sắp vào uh, ờ, Sugita đó Thấy kiểu này cho sắp vào Sugita đó Vì có bên đông đánh lẻ Chubataki rồi bên ngoài rồi mình sẽ ở ngoài à, đánh à, bằng à, Sugeta ké mình cậy Sugeta mà cái <laughs> thằng này nó đánh nó không dừng nữa ngọt quá ra ờ, mấy thằng này nó đánh boss đi đâu luôn đánh không được luôn rồi, rồi, rồi, rồi, rồi còn yêu máu đó là Sugita nè đó là xong đó giờ cây Sugita cây Sugita bạn để có học combo nè giờ chắc quỷ nào combo đều có phải đều phải cần Sugita mày này cứ đều lẹ coi đến nãy giờ chưa chết nè bắn xuống nãy giờ chưa chết ok ok Tao không có con ma nữa giờ sao giờ không có con ma nữa ở đây rồi cái này chắc hết sớm ê tao cấm mày chết lẹ nè tao ê ê ê rồi sống luôn mẹ thằng kia rồi 6 phút luôn rồi chưa 6 phút luôn rồi bạn mình quay tầm 6 uh, 6 phút nữa đi 6 phút nữa là 2 giờ 15 à, đúng rồi đỡ mở đang cày số cái ta cái kết quả là nó tăng battery cho chép result luôn mà thôi kệ thế chép result cũng mạnh rồi chép result hôm nay mình mới full chiêu luôn bô tổ cũng vậy hôm qua mình chủ yếu kẹp bô tổ để cho nó full chiêu á nếu mà bạn thắng từ đâu ra mà có chép result thì là do mình có mua thêm một con ạc ở trên Demon Store shop mấy bạn và các bạn con ạc nó nó trong rương có chép Blizzard và mình lên kênh kênh chép Blizzard để mình chơi luôn <laughs> mình sẽ đánh đốt con boss này nữa có thể khó không mình chỉ quay tầm 12 13 phút mình sẽ up video lên giờ thì đánh mình chưa học combo chưa có solo guitar đó mà sao đi desert ấy, thì ờ, theo nhiều người và cũng mình đó thì cần uh, ờ, solo guitar vì nó stun nhiều hơn ấy. nó sẽ stun vì nhiều chép desert thì không stun nhiều nếu anh mình là chiêu V của nó có khả năng stun ấy, thì mừng thì mình mừng chiêu C của nó sẽ stun nhưng mà nó bay nhún nhảy kia nó không stun hoàn toàn kiểu nó không như trái băng à ở mọi cái này trái bão tuyết mà thì nó sẽ liên quan đến gió thì sao stun được sao stun mạnh được từ là cái skill nó cuốn kẻ thù và đốc xoáy lắc quá à đúng rồi ngày mai ờ, là sẽ mấy bạn chắc chắn sẽ đi học rồi đúng không thì mình cũng sẽ chúc mấy bạn uh, ngày đầu đi học vui vẻ vui vẻ nhá và và sắp tới ngày đi học thì có thể mình sẽ ra ít video hơn nha lúc mình nghỉ này thì mình rảnh mình mới làm gì video được kiểu này thì ít video lại giờ thì chắc mình làm ít video và nơi một tuần ít nhất mình có thể up lên được 3 video rồi lát rồi lát rồi lát rồi lát rồi lát rồi lát mấy bạn thấy mình ờ, thấy ờ, mấy bạn thấy mình chết liên tục thì ờ, bình thường nha bạn vì máy mình lắc lắm chứ bình thường đánh mượn chứ bình thường cái máy mình mượn á mình chơi đã chơi đã mà có xi mém ngủm rồi kìa người đẹp gì kỳ vậy rồi chết luôn rồi mấy lắc từ chứ rồi lắc luôn nè đứng luôn hả bạn ơi đó và khi chơi chấp desire mình theo mình á chế quỷ cũng rất hợp để combo sang multi nha bạn và đặc biệt nó shot đam rất to tương tự như venom mà có cái uh, nó giống như chơi venom ấy đặc biệt chơi v nó giống như cv của giống như chơi cv của venom ấy có cái là nó khả năng sóc đam của nó kém hơn Venom tí và nhưng mà bù lại thì tầm đòn tấn công của nó kiểu như sóc đam thì đam nó bé hơn nhưng mà kiểu như về mặt sóc kiểu như gây đam nhanh hơn ờ, tốc tốc độ sóc thì cái này có lẽ hơn Venom nha và đặc biệt là chiêu V của nó tầm đánh rất rộng cực, cực rộng luôn ê lắc qua nhảy không được rồi mình sắp off up video này luôn rồi up video cho ta off nha ui chơi uh, game mà mỗi cái máy nó lắc khổ chứ rồi mấy bọn này còn chat nữa từ từ thằng này chát nữa tôi đâu ba mẹ đập ông á nó đừng chát mà nó chát tiếp kìa Rồi mình sắp up video lên rồi. Uh. Cái máy mình nó cùi như ma cất luôn á. Cái máy mình nó như shit cất luôn. Mình thực sự rất muốn mua một máy tính mới nên uh, mấy bạn uh, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, subscribe để mình có thể được 100.000 người đăng ký nha bạn mình muốn có nút bạc lắm và và các bạn hãy xem mình nhiều video để mình có kiếm tiền rồi rồi giờ hải tặc đánh nữa nhưng mà sao không đánh là hải tặc nó đâu chứ nó lắc lắm rồi giờ tranh thủ cách đã kết thúc này lẹ thằng nó giết hộ thôi mình uh, kết liễu bằng uh, ờ, Jasmine Desire luôn đi rồi xong hạ đặt tập kết rồi xong ok xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe nhấn vào cái chuông để mà nhấn cái chuông để mà nhận thông báo sớm nhất từ video youtube mới của mình và hãy và mình mong các bạn hãy đăng ký cho mình được 100 ngàn subscribe đi vì mình rất muốn có một youtube bạn mình không ship ờ, có kênh nút vàng hay gì đâu nhưng mà mình muốn có thành của nút bạc là được rồi và khi xem mấy bạn thái lát thông cảm nha mình chơi cũng thái lát nữa nhưng mà giờ thì ngày mai là thứ hai mấy bạn sắp sẽ đi học rồi thì mình chúc bạn mấy bạn có đi học vui vẻ nhé giờ thì bye bye